và con sen Acha này uh, hỗ trợ vay trả góp được uh, bao nhiêu phần trăm và cái lãi suất nó như thế nào và thời gian vay được bao lâu và cách tính lãi suất như nào thì hôm nay em sẽ chia sẻ với quý anh chị uh, uh, các vấn đề đó để quý anh chị nắm được khi anh, uh, khi anh chị lựa chọn cái dòng xe Acha này thì đầu tiên thì em cũng giới thiệu với quý anh chị là cái dòng xe Acha này mục nhà sản xuất uh, đưa ra phục vụ cho mục đích chính là nó cho những người là chuyên đi lại trong nội thành và đưa đón con đi học hoặc là công việc hàng ngày ở trong nội thành thôi. Tại vì là nó có cái đặc điểm nổi nổi trội ở cái dòng xe này đó là khả năng tiết kiệm nhiên liệu nó chỉ có 5 lít trên 100 km tiết kiệm hơn 20% so với các dòng xe Soto hay là Hyundai i10. Thì, uh, Hyundai i10, Soto, Kia Soto ấy, thì nó rơi tầm khoảng 6 lít. Đó thì như cái video trước em nói thì uh, sau một năm anh chị uh, sử dụng uh, mỗi tuần anh chị sử dụng 5, 5 ờ, ngày và mỗi ngày thì anh sử dụng khoảng 400 cây thì một năm anh chị sẽ tiết, tiết kiệm được khoảng 18 ờ, đến 19 triệu chi phí ờ, nhiên liệu đó thì con số cũng không hề nhỏ và cái thứ hai nữa là cái dòng xe này là dòng xe trong hoạt động trong nội thành thì là xe này nó sẽ có bán kính quay vòng nhỏ nhất trong phân khúc nó chỉ có 4,8 mét bán kính thôi so với các dòng xe khác thì cùng mẫu sedan này thì nó rơi từ tầm 5,1m tới lại 5,65m như là cái dòng Hyundai City là 5,65m đó. đó cái ngoại thất của chiếc xe Astra 2020 này thì nó cũng, rất là uh, đẹp trẻ trung và năng động và hiện đại đúng không ạ thì uh, với một sự thiết kế hoàn toàn mới áp dụng theo ngôn ngữ Dynamic Seal mà đã được thành công trên các dòng xe Xpander hay Outlander vừa qua nó thể hiện bằng con số là chiếc xe Xpander bán chạy nhất thị trường năm 2019 đó anh chị ạ như bây giờ thì chiếc xe Astra này cũng sẽ được áp dụng cái ngôn ngữ thiết kế Dynamic Seal như thế nên là trông nó rất là khỏe khoắn cứng cáp và trẻ trung hơn rất nhiều so với lại các mẫu sedan uh, thông thường bây, ờ, bây giờ à. xe này cũng được uh, có cái uh, phần nổi bộ uh, bật nữa là đó là cái khoảng sáng gầm xe này nó chỉ là nó cao nhất phân khúc nó là 17 cm so với lại cái dòng Vios là chỉ có 133 mm thôi còn con này là 170 mm anh chị ạ còn ờ, trung bình như là Hyundai i10 hay là Kia Sorento nó rơi tầm khoảng 150 mm thì đó là những cái ờ, em giới thiệu qua và các cái xe này à quên nữa cái xe Astra 2020 này thì nó cũng sử dụng ờ, động cơ Mivec 1.2 thôi và kết hợp với hộp số CVT thì giúp cho chiếc xe nó hoạt động êm ái mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều khung xe bằng xe rai nên là nó nhẹ hơn nó chỉ có 950 kg nên là khi anh chị so sánh cái mẫu xe này 1.2 với lại 1.4 thì thực sự là nếu mà trong nội thành thì cái việc đó là nó không quá là quan tâm bởi vì là anh chị cũng không thể đi ờ, tốc độ rất nhanh được thì nó thiên về cái phần tiết kiệm nhiên liệu và ngoại thất ừ, anh chị ạ đó thì hôm nay em sẽ giới thiệu với quý anh chị về cái việc là giá bán của chiếc xe Astra 2020 này đối với bản ờ, số tự động đằng sau đây thì nó có màu trắng Đấy, màu đỏ và màu xám để quý anh chị chọn uh, giá của nó là 460 triệu Đấy, chưa bao gồm đăng ký đăng kiểm Đấy. nếu anh chị nào um, ở tỉnh thì giá lăn bánh nó rơi tầm khoảng 514 triệu và anh chị nào ở Hà Nội thì nó rơi tầm khoảng uh, ờ, 540 ờ, đó còn đối với lại uh, chiếc xe Astra số sàn thì, thì nó có chỉ có màu uh, trắng và màu xám thôi anh chị nhé uh, giá của nó thì hiện tại bây giờ nhà máy đang niêm yết là 375 triệu lăn bánh ở tỉnh thì nó rơi tầm khoảng 420 triệu và lăn bánh ở Hà Nội nó rơi tầm khoảng ờ, bốn trăm rưỡi anh chị ạ ờ, thì ờ, chương trình khuyến mại của chiếc xe Astra 2020 này đang được áp dụng đó là khuyến mại bảo hiểm thân vỏ của chiếc xe một năm và bốc thăm trúng thưởng phần quà là trị giá từ một chỉ vàng tới 5 chỉ vàng đó chỉ chỉ áp dụng trong tháng 3 này thôi anh chị nhé ngoài ra thì nếu anh chị tin dùng cái dòng xe Astra 2020 này thì à, vui lòng liên hệ với em Tuyền để được giá tốt nhất à, ngoài cái giá limit em vừa công bố cho anh chị đó còn lại vấn đề mua xe trả góp đối với dòng xe Astra 2020 này thì à, ngân hàng sẽ hỗ trợ anh chị được là 80% giá trị của xe và lãi suất từ 0,78% một tháng tới lại 0,8% một tháng tùy theo uh, ngân hàng anh chị ạ. Nói chung là mức trung bình nó rơi tầm khoảng 0,8% một tháng. Thì um, nếu anh chị mua cái số tự động này thì ngân hàng sẽ hỗ trợ anh được ờ, anh chị được là 368 triệu còn đối với bản số sàn thì ờ, ngân hàng sẽ hỗ trợ anh chị được 300 ờ, triệu thì em sẽ tính một bài toán nhỏ nhỏ thôi thì nếu anh chị vay vay xe này trung bình tầm khoảng 5 năm thôi thì đối với lại số số tự động đây thì anh chị sẽ trả là một tháng anh chị sẽ trả là 1 triệu à, 6 triệu 130 nghìn tiền gốc đối với 5 năm và tiền lãi nó rơi tầm khoảng 2 triệu 9 hay uh, ờ, 2 triệu 8 2 triệu 9 ạ thì trung bình là uh, tháng đầu tiên anh chị sẽ phải trả là đối với số tự động Astra 2020 này anh chị sẽ phải trả là tầm khoảng 9 triệu một tháng tháng đầu tiên thôi còn uh, tháng thứ hai nó theo uh, sẽ tính theo uh, dư lợi giảm dần anh chị nhé chứ không phải là tính theo là cứ lãi suất là chỉ là 0,78 hay là 0,8% nhân với lại cái số tiền là 368 triệu đâu mà nó sẽ là cái số tiền dư nợ còn lại của anh chị rồi hàng tháng mỗi mỗi tháng chị trả được bao nhiêu thì nó sẽ tính lãi số còn lại đấy ạ đối với bản số sàn là thì sao đối với đối với bản số sàn ấy, thì uh, ngân hàng sẽ hỗ trợ anh ờ, chị được vay được 300 triệu thì uh, nếu anh chị vay trong vòng 5 năm đối với dòng xe Astra 2020 này thì uh, nó sẽ um, hàng tháng anh chị sẽ phải trả là tầm khoảng 5 triệu một tháng 5 triệu tròn và Ờ, lãi lãi thì nó rơi ờ, vào khoảng 2,4 triệu một tháng đầu tiên thì tổng là tháng đầu tiên chị phải trả là 7,4 triệu đó là cái mức tháng đầu tiên còn tháng thứ hai thì như em nói đấy theo tính theo dư nợ giảm dần nên anh chị đừng quá lo lắng về cái vấn đề là mua xe trả góp tính cố định một ờ, lãi suất một giá đâu ạ nếu anh chị mua cái dòng xe Astra 2020 này thì hãy liên hệ với em Tuyền và cung cấp cho em ờ, cái ờ, những cái hồ sơ cần thiết như là chứng minh thư nhân dân của anh này, của chị này và thẻ căn cước nếu anh chị có này và nếu ờ, anh chị có chứng minh thư cũ thì cũng uh, cung cấp luôn cho em và sổ khẩu và giấy đăng ký kết hôn anh chị nhé. Đó thì um, mục đích là để em sẽ kiểm tra xem là anh chị có đủ điều kiện ngân hàng không. Nhiều anh chị là mua xe trả mua xe trả góp nhưng mà vấn đề là khi mà kiểm tra hồ sơ ra thì anh chị uh, chỉ có nợ có mấy chục ngàn tiền ờ, ví dụ anh đi cho ai mượn chứng minh thư để mua trả góp cái điện thoại chẳng hạn thì còn mấy chục ngàn khung giả ở FE credit đấy chẳng hạn thì nó sẽ cho anh chị vào nợ xấu thì lúc đó thì rất là khó để cho anh chị uh, vay trả góp được thì tùy theo cái mức độ uh, nợ xấu cấp mấy thì nó sẽ bên em sẽ cố gắng là xử lý cho anh chị tốt nhất ạ. À. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của em và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ạ.